Xin chào tất cả các bạn Chị gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay để cùng các bạn ôn tập về một mảng kiến thức cũng rất là quan trọng trong đề thi của chúng mình Đó chính là mảng kiến thức liên quan đến phần đọc hiểu ừ, Bạn nào chúng mình vào theo dõi buổi học này rồi thì kem có thể gửi lời chào đến chị nhé Rồi, xin chào kem Xin chào các bạn nhé các bạn ơi, liên quan đến phần đọc hiểu ấy thì không biết là ở đây có bạn nhỏ nào chúng ta xác định những cái mục tiêu riêng đối với phần đọc hiểu này không? Ừ, bởi vì là có thể thấy ấy, trong đề thi của các tỉnh thành, đặc biệt là đối với đề thi vào 10 thì phần đọc hiểu là phần không thể thiếu. Tuy nhiên thì mỗi đề, mỗi tỉnh sẽ có những dạng đề khác nhau. Vậy thì ờ, chúng ta có đặt những cái mục tiêu như thế nào với phần đọc hiểu này không? Ví dụ như là em đặt mục tiêu được điểm tối đa phần đọc hiểu này hay là em đặt mục tiêu là chỉ được phép mất khoảng 0,5 điểm cho phần đọc hiểu thôi này. Đó. Ừ, xin chào các bạn nhé. Đâu rồi, đâu rồi? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Ừ. Nội dung về đọc hiểu chúng mình ít bắt gặp trong các phần phát trực tiếp của Văn trị Hiên đúng không? Thì thì hôm nay chúng ta dành ra một ít phút để ôn tập về nó nhé. Đồng ý không nào? chia sẻ với chị về mục tiêu của các em đối với phần đọc hiểu đi. Bởi chị thấy là nếu như chúng ta xác định mục tiêu 8 cộng môn văn ấy, thì phần đọc hiểu chúng ta phải được hoặc là gần hoặc là được điểm tối đa. Tối đa hoặc gần tối đa điểm cho phần đọc hiểu đúng không? Đấy, thì riêng với phần đọc hiểu trong đề thi của mình ấy, nói đến chuyện được điểm tối đa là một chuyện rất là bình thường thôi. Đúng không nào? nhá nếu như nghị luận văn học nghị luận xã hội được điểm tối đa là một điều gì đó hơi khó một chút xíu thì với phần đọc hiểu ấy điểm tối đa là một mục tiêu hoàn toàn khả thi và đối với các bạn mà đặt mục tiêu điểm cao với môn văn thì phần đọc hiểu chúng ta nên đặt mục tiêu điểm tối đa luôn đúng không nào nó khả thi mà chúng mình có thể thực hiện mà đúng không rồi xin chào các em nhé Chúng ta có bạn bè thì hãy tác bạn bè của mình vào theo dõi phần phát trực tiếp này giúp chị nhá. Bởi vì là những nội dung chúng mình ôn tập sẽ rất là cần thiết cho các em đấy. Uhm. Nếu như mà có thắc mắc gì về phần đọc hiểu thì các em cũng có thể để lại bình luận. Đồng ý không? Nếu như thấy thì chị sẽ giải đáp và ờ, đưa ra một số những cái lời khuyên hoặc là đưa ra một số những cái cách học để các bạn áp dụng trong quá trình ôn thi của mình nhá. Đâu rồi nhở? Ở đây sao chị chưa thấy bình luận của các bạn nhở Hay là do máy chị đâu ta? Các bạn đã vào học đông đủ chưa nào? Các em đã vào học đông đủ chưa? Ừ, xin chào các bạn nhá, xin chào các em. Rồi, các bạn ơi, về phần đọc hiểu ấy thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều những dạng đề. Có thể là dạng đề về việc xác định phương thức biểu đạt này, có thể là dạng đề về các phép liên kết này, có thể là dạng đề về các kiểu câu này, hoặc là dạng đề về các thành phần trong câu này, vân vân. Rồi có những dạng đề ở mức độ vận dụng cao hơn và khó hơn một chút, ví dụ như hỏi về ờ, quan điểm của em, cách hiểu của em hay là xác định nội dung chính của một đoạn ngữ liệu nào đó. Và một trong những dạng đề cũng rất là phổ biến trong phần đọc hiểu của chúng mình chính là dạng đề về biện pháp tu từ đấy. Đồng ý không ạ? Chính là dạng đề về biện pháp tu từ đấy. Thế thì khi mà gặp à, đề bài về biện pháp tu từ thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Ừ, các bạn đã bao giờ gặp đề bài về biện pháp tu từ chưa? Và các em làm như thế nào? Các em đã từng có những cái trải nghiệm như thế nào với dạng đề này rồi nhỉ? Các bạn có được điểm tối đa cho câu hỏi về biện pháp tu từ không? Hay các em có những khó khăn gì đối với câu hỏi về biện pháp tu từ nhỉ? <laughs> Đặc biệt là đối với ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, ngữ liệu mà chúng mình chưa từng được đọc, chưa từng được học ấy thì khi đó ta phải vận dụng rất là nhiều kỹ năng đọc hiểu của mình. Và chị tin là chúng ta ở đây đã có nhiều lần gặp câu hỏi về biện pháp tu từ rồi. Đúng chưa? Nhá, buổi tối hôm nay chúng mình sẽ tập trung ở cái dạng đề về biện pháp tu từ. Đồng ý chưa nào? Nhá, về biện pháp tu từ. trước tiên thì mình nhận biết về ờ, cách hỏi của đề bài đi, đúng không? Ok chưa? Các em đã từng làm những câu hỏi về biện pháp tu từ chưa? Các bạn hay gặp những câu hỏi như thế nào về biện pháp tu từ nhỉ? Các bạn có nghe rõ và có xem rõ phần phát trực tiếp này không? Sao ở đây chị lại chưa thấy được bình luận nào của các bạn nhỉ? Thế rồi hôm nay máy làm sao rồi? Rồi, các bạn cứ nêu ra nhé, cứ chia sẻ những trải nghiệm của mình. Nếu như mà ở đây chị không đọc được thì lát nữa có câu hỏi nào mà chưa được giải đáp thì chị sẽ chia sẻ cùng với các bạn nhé. <laughs> em nêu được biện pháp tu từ nhưng mà không nêu được tác dụng. À, cái khó khăn của mình là nằm ở việc nêu tác dụng đúng không? Ừ. À, em gặp cái dạng đề là chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ. Rồi, hình như lúc nãy hơi lát đúng không các bạn? Các bạn có có nghe, nghe rõ không? À em không nêu được tác dụng Rồi đồng ý uhm. Liên quan đến biện pháp tu từ ấy Thì cái việc nêu tác dụng là rất rất phổ biến Trước tiên nhá Chúng ta có thể bắt gặp cái dạng câu hỏi là Xác định Và nêu tác dụng của biện pháp tu từ Đúng không? Hoặc là chúng ta gặp cái dạng chỉ cần xác định thôi chỉ cần gọi tên thôi đúng không hoặc là chúng ta sẽ bắt gặp dạng giống như ví dụ chị nêu này là đề bài xác định sẵn cho chúng mình rồi và bây giờ chúng mình chỉ cần nêu tác dụng thôi đấy rất là nhiều những cái kiểu đề bài hỏi về biện pháp tu từ đúng không nào thì tất cả các dạng này đều liên quan đến biện pháp tu từ Vậy thì để trả lời được nhé, để trả lời được thì chúng ta cần ôn tập những gì? Các bạn cần nắm chắc những cái kiến thức gì về biện pháp tu từ? Thứ nhất là các em cần nắm được về khái niệm này. Nhá, đồng ý chưa? Cần nắm được về khái niệm của cái biện pháp tu từ đấy. Rồi chúng mình cần nắm được về tác dụng của biện pháp tu từ. Đúng không? Thế nhưng vấn đề là ấy, học khái niệm, học tác dụng em cứ cho như là em có thể học thuộc lòng được đi nhưng vấn đề là đi thi thì đề bài đâu có yêu cầu em nêu khái niệm của biện pháp so sánh hay là đâu yêu cầu em nêu khái niệm của biện pháp ẩn dụ đâu mà quan trọng là đề bài đưa ra một trường hợp cụ thể để mình áp dụng những kiến thức này cơ đúng không nào Vậy thì cách làm của chúng mình sẽ là như sau nhé. Không phải là vì chúng ta không sử dụng trực tiếp, chúng ta không nêu trực tiếp những kiến thức này mà chúng mình không học đâu nhé. Em vẫn buộc phải ôn lại bởi vì đây nó là nền tảng. Không có những cái nhận biết về khái niệm của biện pháp tu từ, không biết tác dụng cơ bản của biện pháp đấy là gì thì em không thể trả lời được những câu hỏi về biện pháp tu từ đâu nhá. Thế nên là không phải mình không dùng trực tiếp mà mình không học mình vẫn cần phải trang bị đầy đủ cái phần nền tảng cho mình đấy sau đấy này thì em sẽ áp dụng cùng với cả cách làm như sau đồng ý không nhá em sẽ áp dụng cùng với cả cách làm như sau để cho cái câu hỏi về biện pháp tu từ chúng mình có thể trả lời được trôi chảy và đủ ý ừ, chị nghĩ là đối với các bạn mà gặp khó khăn trong việc nêu ra tác dụng của biện pháp tu từ thì chính là đến từ việc chúng ta cũng hiểu đấy nhưng chúng mình không biết diễn đạt như thế nào cho đủ ý đó đúng không ạ thường là chúng mình bị mất điểm do chưa nêu được đầy đủ các tác dụng của biện pháp tu từ và cái thứ hai là cũng có những bạn chúng mình khá là hoang mang khi mà mỗi biện pháp ở mỗi trường hợp khác nhau ta lại phân tích tác dụng khác nhau nên không có một cái hướng đi chung để mà mình dễ dàng áp dụng được đúng không nào đấy Thế thì tất cả những cái băn khoăn đó các bạn hãy thử áp dụng theo cách mà chị hướng dẫn sau đây xem sao nha. Đồng ý chưa? Trước tiên là em cần phải nêu ra được cái biện pháp đấy. Đúng không? Và trong việc nêu biện pháp ý, thì em vừa phải nêu được đúng tên của biện pháp và kèm theo đó là từ ngữ thể hiện biện pháp đó. Nhớ chưa? Ví dụ đề bài yêu cầu là xác định và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu sau thì em xác định được ở trong câu có biện pháp so sánh chẳng hạn nhưng em chỉ nêu là biện pháp so sánh không thôi thì rất có thể đề bài cái bài đấy của em không được điểm tối đa là bởi vì em chưa chỉ rõ so sánh ở đâu đồng ý chưa có thể là do em chưa chỉ rõ so sánh ở đâu bởi vì ừ, nếu như chỉ nói mỗi tên của biện pháp thôi thì rất là đơn giản rồi cái quan trọng là em phải chỉ chính xác được là biện pháp đấy thể hiện qua từ ngữ nào nếu như so sánh thì phải chỉ rõ là so sánh cái gì như cái gì nếu như nhân hóa thì phải chỉ rõ là nhân hóa hình ảnh nào đối tượng nào nếu như ẩn dụ thì phải chỉ rõ là hình ảnh nào ẩn dụ cho nội dung gì đúng không hoán dụ cũng tương tự như thế nếu như là điệp ngữ thì phải chỉ rõ là điệp lại từ ngữ nào hay là cấu trúc câu nào vân vân nhá đấy thì ngay từ cái bước nêu là em đã phải chú ý về điều đó giúp chị rồi nha. Nhớ chưa? Nhớ là nêu đầy đủ, nêu chính xác để giúp cho cái câu trả lời của mình được điểm tối đa trong cái phần là nêu về biện pháp đấy. Thứ hai là khi mà phân tích về tác dụng này. Uhm, đồng ý chưa ạ? Thế thì khi mà phân tích tác dụng của biện pháp tu từ, các em thường phân tích tác dụng với những ý chính như thế nào? Hay là chúng ta vẫn thường làm theo gọi là cảm tính thôi bản năng thôi là ở cái câu đấy mình thấy có tác dụng gì thì mình nêu thôi các bạn chia sẻ với chị một chút nhé các em hay phân tích tác dụng của biện pháp tu từ bằng cách nào nhỉ các em có từng áp dụng các cái ờ, ý chính để mà đưa vào các biện pháp tu từ không hay là chúng mình cứ ở mỗi trường hợp thì mình nêu khác nhau thôi kiểu như tùy cơ ứng biến ấy các bạn thì đang đi theo cách nào nhỉ các em đang đi theo cách nào để trả lời câu hỏi về biện pháp tu từ đây? Ừ. Cho chị biết cách làm của các bạn nhé. Đồng ý không ạ? Các bạn vẫn hay làm theo cách nào nhỉ? À, em tùy cơ ứng biến. Em cũng gọi là tùy trường hợp đúng không? Ừ. Rồi, khá là nhiều bạn làm theo cách này. Chị hiểu đúng là bởi vì bây giờ mình đang ở các cái tình huống cụ thể mà làm sao mà mình cứng nhắc theo một khuôn mẫu được à ồ nhưng mà ở đây có bạn có bạn có một cái hướng đi này đó là em nêu tác dụng biện pháp tu từ về mặt nội dung này rồi về mặt nghệ thuật này ồ đã có một hướng đi được đưa ra ở đây thay vì là tùy cơ ứng biến thì bạn có một cái cách làm để áp dụng chung cho các trường hợp tiếp tục nào tiếp tục các bạn ơi chia sẻ cùng với chị nào em dùng cách nào ta em dùng cách nào để trả lời cho câu hỏi về biện pháp tu từ đây à sau đó thì em sẽ nêu tác dụng trong việc là thể hiện tình cảm của tác giả đúng không rồi chị ghi nhận ý kiến của bạn là hạc suy tư nhá ừ đúng là suy tư rồi cho ra đời những cách làm mà rất là có lý đấy đúng không cũng chị thấy cũng khá là phù hợp đấy rồi tiếp tục nào các bạn khác thì sao em tùy cơ ứng biến hay là À em ghi chung chung Em ghi chung chung là làm cho câu văn, đoạn văn sinh động, gợi cảm, gợi hình, gợi cảm Em nêu ra cảm nhận của tác giả Rồi, đồng ý Ở đây có thể thấy là chúng mình đã một lần nữa nhìn lại về cái ờ, việc làm câu hỏi về biện pháp tu từ Để rồi chia sẻ cùng với chị cách làm của các em Thì chị thấy là thay vì tùy cơ ứng biến ý, mình có thể áp dụng một cái cách làm như thế này cách làm mà bạn Hạc suy tư cũng đã nêu ra đấy. Chị thấy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để có thể giải quyết nhanh gọn câu hỏi về biện pháp tu từ. Đồng ý không? Cụ thể nhá, cụ thể đây. Thì các em hiểu về bản chất giúp cho chị. Mỗi biện pháp tu từ ấy thì thứ nhất nó đều có tác dụng trong việc thể hiện một nội dung nào đấy. Đồng ý không? Nên thứ nhất ta nêu về tác dụng của biện pháp đấy trong việc thể hiện nội dung. Và đối với việc thể hiện nội dung ấy, thì mỗi biện pháp tu từ nó có những từ khóa các em ạ. Đây này, từ khóa mà khi ta học về tác dụng của biện pháp đấy ấy, Ví dụ nhé, biện pháp điệp thì sẽ có từ khóa đó là nhấn mạnh hoặc là tô đậm một nội dung nào đấy. Khi người ta muốn nhắc đi nhắc lại một điều gì đó mà thì nghĩa là người ta đang muốn nhấn mạnh hoặc là tô đậm cái nội dung đấy đúng không đó hay là biện pháp so sánh thì sẽ là giúp cụ thể hóa hoặc là miêu tả một cách sinh động về đối tượng được so sánh đúng không ạ thế là xong rồi ta chỉ cần thay thế đối tượng đấy là đối tượng gì thôi ví dụ như là uh, mặt trời xuống biển như hòn lửa thế thì tác dụng về mặt nội dung là khắc họa một cách sinh động cụ thể về hình ảnh mặt trời lúc hoàng hôn ở trên biển đúng không nào đấy nhá rồi là uh, biện pháp nhân hóa thì sẽ là giúp cho cái đối tượng được nhân hóa ấy, trở nên gần gũi đúng không ạ trở nên gần gũi hơn thì từ khóa của biện pháp nhân hóa chính là gần gũi này hay là ẩn dụ và hoán dụ nhé thì tác dụng về mặt nội dung luôn có từ khóa là giúp cho hình ảnh trong câu thơ câu văn cái hình ảnh mà được uh, ẩn dụ hoặc hoán dụ đấy ấy, trở nên sâu sắc hơn này hàm xúc hơn này bởi vì bây giờ nó không chỉ mang một ý nghĩa nữa mà nó mang ít nhất là hai ý nghĩa rồi đúng không ạ ví dụ như là hình ảnh uh, mặt trời trong câu thơ uh, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ chẳng hạn thì biện pháp ẩn dụ trong hình ảnh mặt trời trong lăng ấy có tác dụng về mặt nội dung là giúp cho hình ảnh mặt trời trong lăng trở nên hàm xúc hơn khi vừa diễn tả đúng không ạ khi vừa đem đến vẻ đẹp ý nghĩa cho câu thơ lại vừa thể hiện cho hình ảnh của bác hồ đấy đồng ý chưa thế nên chị mới nhấn mạnh là các em vẫn cần phải học thật chắc về kiến thức lý thuyết liên quan đến biện pháp tu từ nhá nhớ chưa ạ nhớ đấy để chúng mình còn áp dụng vào trong quá trình làm chứ không là chúng mình hay hay hay hay bị chung chung và hay bị nêu sai về phần này đấy ừ ờ, đối với các bạn mà chúng ta hay trả lời chung chung là uh, nhấn mạnh hoặc là tô đậm ấy thì đúng là các biện pháp tu từ bây giờ tác giả sử dụng biện pháp tu từ để làm gì để không diễn tả cái nội dung đấy một cách bình thường nữa mà diễn tả một cách khác thường đi Thế thì sự khác thường đấy chắc chắn là để nhấn mạnh hoặc là để tạo điểm nhấn về cái điều về nội dung mà tác giả đang muốn đang đang đang muốn nói đến đúng không? Đấy, bây giờ thay vì việc nói là mặt trời xuống à, mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực và tròn trịa thì tác giả Huy Cận viết là mặt trời xuống biển như hòn lửa <laughs> đúng không nào? Nên là việc các em trả lời chung chung là uh, biện pháp đó có tác dụng là nhấn mạnh hoặc là tô đậm biện pháp nào em cũng nêu chung chung như thế thì tùy từng biện pháp nhé đối với biện pháp điệp hay là liệt kê thì dùng cách đó là phù hợp nhưng có những biện pháp ý, chúng ta dùng đúng cái từ khóa của nó thì sẽ tốt hơn đồng ý chưa ạ dùng đúng từ khóa của cái biện pháp đấy thì sẽ tốt hơn đó thì những từ khóa tương ứng với các biện pháp chị vừa mới nêu lại đấy các em có thể dựa vào khái niệm đặc điểm và tác dụng của các biện pháp tu từ để mà chúng mình xác định từ khóa nha. Nhớ chưa ạ? Đấy. Thì đấy là về tác dụng về mặt nội dung nhá. Và thường ấy thì tác dụng này là quan trọng nhất. Nên khi nêu tác dụng của biện pháp tu từ các bạn phải nêu thật là kỹ về cái phần nội dung này nhá. Nhớ chưa? Và bên cạnh đó ấy, thì mỗi biện pháp tu từ cũng đem đến những tác dụng về mặt nghệ thuật nữa. nghĩa là những tác dụng trong việc tạo nên nhịp điệu này hay là tạo nên sự sinh động tạo nên ấn tượng cho câu thơ câu văn đồng ý chưa thì có những biện pháp tác dụng về mặt nghệ thuật của nó rất là rõ rệt ví dụ như biện pháp điệp biện pháp liệt kê có tác dụng tạo nên nhịp điệu rất là rõ đúng chưa ạ nhá đấy hay là ở ờ, các biện pháp như um, phóng đại này đúng không nhá cũng tạo nên những cái tác dụng về mặt nghệ thuật rõ rệt thế nên là tác dụng thứ hai các bạn không nên bỏ qua chính là tác dụng về mặt nghệ thuật của cái biện pháp tu từ đấy và tác dụng thứ ba đó chính là gắn với việc thể hiện tư tưởng hoặc là tình cảm của tác giả nhá ok chưa đấy Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ ấy thì để cụ thể chị lấy ví dụ ở trong một ờ, đề bài, một câu hỏi được trích trong đề thi vào 10 chính thức của một tỉnh thành năm ngoái và các bạn thử làm xem sao nhé. Đây là một câu hỏi liên quan đến biện pháp tu từ này. Đồng ý chưa? Uhm. Rồi, nào. Đề bài như sau. Nêu tác dụng của phép điệp cấu trúc trong hai câu văn Ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối, nhưng lại không muốn luyện tập để đạt được nó. Ta muốn thành công trong sự nghiệp, nhưng lại tự nhủ giá như có cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo kỷ luật. Trước tiên ý, thì các bạn phải đọc kỹ đề để xem xem là đề yêu cầu làm gì. Thì ở đây đề bài yêu cầu là nêu tác dụng. Đúng không? Còn đề bài đã giúp chúng ta xác định luôn là phép Tu từ ở đây là gì? Là phép điệp cấu trúc rồi. Đó. Đồng ý không ạ? Nhá, nên việc của chúng ta chỉ cần nêu tác dụng của phép điệp cấu trúc này thôi. Vậy thì bây giờ các bạn thử trả lời đi, thử trả lời theo ba ý mà chị vừa mới nêu nhá Từng ý một nè Theo các em thì biện pháp điệp cấu trúc ở đây có tác dụng về mặt nội dung là nhấn mạnh cho điều gì? Từ khóa của tác dụng về mặt nội dung trong biện pháp điệp chính là nhấn mạnh tô đậm. Vậy thì tác giả sử dụng biện pháp điệp cấu trúc ở đây có tác dụng là nhấn mạnh cho điều gì ạ? Các bạn thử trả lời nào, thử vận dụng luôn nào. Ừ, kiến thức về đọc hiểu thì tốt nhất là chúng ta nên học đến đâu chúng ta thử vận dụng luôn đến đấy để rút kinh nghiệm nhé. Đồng ý chưa? Ừ. Và để xác định được là tác giả đang muốn nhấn mạnh điều gì ấy, thì em phải xác định rõ là phép điệp cấu trúc ở đây là điệp cấu trúc gì? Đúng không ạ? Phép điệp cấu trúc ở đây là điệp cấu trúc gì đã? Đấy. Mặc dù đề bài đã xác định rõ là phép điệp cấu trúc rồi, nhưng chúng ta đâu biết đâu biết được là điệp cấu trúc ở đâu, nên em phải xác định rõ là ở đây điệp cấu trúc là điệp ở cấu trúc nào. Nhớ nhá, điệp cấu trúc ấy là điệp lại một cái cấu trúc câu. Và ở đây có hai câu, nghĩa là hai câu này cùng sử dụng một cấu trúc, đó là cấu trúc ta muốn chấm chấm chấm đúng không ạ nhá nhưng lại chấm chấm chấm đấy đây ta muốn nhưng lại này ta muốn nhưng lại đấy nhá phép điệp cấu trúc ở đây này đó là gì là ta muốn chấm chấm chấm nhưng lại chấm chấm chấm cấu trúc mà cấu trúc câu mà đúng không ừ rồi thế thì bây giờ xác định được về phép điệp cấu trúc rồi các em nêu tác dụng nào theo ba ý mà chị vừa mới gợi ý vừa mới hướng dẫn thì các em sẽ nêu như thế nào đây? <laughs> Các bạn nhớ nhá là chúng ta bám sát theo đề bài Đề bài đã khẳng định rõ là điệp cấu trúc rồi Nên chúng ta sẽ không dùng những cách diễn đạt khác Ta vẫn phải nêu đúng là điệp cấu trúc Và quan trọng là ta xác định điệp cấu trúc gì Đấy, thì điệp cấu trúc ở đây là ta muốn chấm chấm chấm nhưng lại chấm chấm chấm. Cái cấu trúc câu đấy ấy, được lặp lại, được điệp lại trong hai câu này. Vậy tác dụng về mặt nội dung là gì? À, có bạn thì cho rằng là nhấn mạnh sự lười biếng, có bạn thì cho rằng là nhấn mạnh sự kỳ luật. Đúng là nhấn mạnh rồi nhưng quan trọng là nhấn mạnh cái gì em nhá. Đồng ý không? Ừ. Nhấn mạnh thì nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh điều gì? Đó. Nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh điều gì ạ? Đúng, tác dụng của biện pháp điệp là nhằm nhấn mạnh. Nhưng quan trọng khi nêu phân tích về tác dụng của biện pháp tu từ ấy, là em phải nêu rõ nhấn mạnh cái gì ở đây. Nhớ chưa? Còn nếu em chỉ nêu là nhấn mạnh không ấy thì chắc chắn là mình không thể nào được điểm tối đa rồi. <clears throat> À, có những câu trả lời cụ thể hơn như là nhấn mạnh ước muốn mong muốn của bản thân nhưng vì lý do hay nghịch cảnh mà mình không thực hiện à, rồi đồng ý nhá chị ghi nhận những cái ý kiến của các bạn bây giờ chúng mình thử chữa xem sao nhá muốn biết là nhấn mạnh cái gì thì ta phải đọc kỹ này ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối nhưng lại không muốn luyện tập để đạt được nó rồi ta muốn thành công trong sự nghiệp nhưng lại tự nhủ giá như có cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo kỷ luật. Cái cấu trúc ta muốn nhưng lại này là đang cho thấy sự mâu thuẫn đúng không các em? Mâu thuẫn giữa cái mong muốn tốt đẹp của mình với cả những cái mong muốn à với cả những cái suy nghĩ ỉ lại, lười biếng, vô kỷ luật. Đúng chưa ạ? Nhá. Hình dung ra không? nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa cái mong muốn tốt đẹp của chúng ta mong muốn về khỏe mạnh mong muốn về sự thành công nhưng đối lập với đấy lại là cái gì là cái thực tế chúng ta lại chỉ chỉ có những cái suy nghĩ lười biếng chỉ có những cái suy nghĩ tiêu cực chỉ có những cái suy nghĩ ỉ lại mà thôi đúng chưa đấy thế nên ở đây nhá trước tiên này chúng ta sẽ cần có một cái câu trả lời là tác dụng của phép điệp cấu trúc ta muốn nhưng lại là hai chấm Em có thể viết trên cùng một ờ, dòng để tạo thành một đoạn văn hoặc em gạch đầu dòng cũng được. Về cái cách trình bày của phần đọc hiểu này thì chị nghĩ là các em cứ hoàn toàn thoải mái thôi nhá. Em gạch đầu dòng cũng được hoặc là em trình bày bằng đoạn văn cũng được. Cái này là tùy sở thích của chúng mình. Thế thì ví dụ như là trình bày bằng gạch đầu dòng nhá. Thì ý đầu tiên này, đồng ý chưa ạ? Nhá, ý đầu tiên đó chính là tác dụng về mặt nội dung. Nhưng chúng ta không cần phải ghi là tác dụng về mặt nội dung đâu mà các em ghi luôn nội dung đấy là gì đó là nhấn mạnh sự mâu thuẫn đúng không ạ muốn một đằng nhưng mà lại nghĩ một nẻo thì đấy là gì là mâu thuẫn đấy cứ ta muốn một đằng nhưng ta lại nghĩ một nẻo đấy đúng không ạ nên cái sự nhấn mạnh ở đây là nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa mong muốn tốt đẹp và những suy nghĩ lười biếng đồng ý chưa nhá và những suy nghĩ lười biếng ngại vất vả trong thực tế đang diễn ra ở mỗi người. Đúng chưa nào? Các bạn hình dung ra chưa? Nhá. À ở đây có bạn nêu ra là nhấn mạnh mong muốn, những mong muốn ham muốn của con người nhưng lại không chịu cố gắng nhanh chóng nản chí. Rồi, thế thì ở đây chị thấy là câu trả lời của Minh Ngọc ấy cũng đã nêu ra được nội dung chính của hai câu này rồi. Đúng không? Nhưng ở đây ấy, chị thấy là cái cấu trúc ta muốn nhưng lại thì nó tạo ra sự mâu thuẫn. Và người ta dùng đến tận hai lần cái cấu trúc đấy thì là nhấn mạnh cái sự mâu thuẫn đấy. Đúng không ạ? Cứ nghĩ một đằng đã cứ muốn một đằng đấy, thế nhưng mà lại nghĩ một nẻo đó, cứ nghĩ là à cứ muốn là vẻ bề ngoài phải khỏe mạnh cân đối nhưng mà thực tế thì lại nghĩ là không muốn luyện tập. Đấy, rồi là cứ mong muốn thành công đấy, nhưng mà trong thực tế thì lại tự nhủ là có cách nào đó để mà thành công nhưng không phải làm việc vất vả và tuân theo kỷ luật hay không. Đó chính là sự mâu thuẫn, đúng không? Nhá. Đấy. Đó, thì đấy mới là một ý thôi, nhưng mà qua ý này các em thấy sao? em thấy ờ, trả lời cho câu hỏi này có đơn giản không? Mặc dù ta đã biết là phải trả lời những gì rồi nhé, nhưng đi vào trường hợp cụ thể và thực tế thì lại không phải là một chuyện đơn giản giống như là lắp ghép công thức đâu. Đúng không? Đúng không ạ? Các bạn hình dung ra không? Đấy, thế nên chúng ta tìm đến những cái phương pháp áp dụng được cho nhiều trường hợp nhưng ta vẫn luôn luôn phải linh hoạt, ta vẫn luôn luôn phải nhanh nhạy để ta diễn đạt trong từng trường hợp cụ thể chứ không được áp dụng công thức một cách máy móc không được áp dụng các cái phương pháp đấy một cách máy móc và và và khô khan đâu nhá nhớ chưa ạ đấy ừ, đồng ý không nhá nên là học về đọc hiểu ấy kiến thức nền kiến thức lý thuyết là một này phương pháp làm là hai này và luyện tập thường xuyên là ba là ba cái yếu tố để các bạn rèn luyện về phần đọc hiểu cho mình. Đặc biệt là bạn nào xác định cái mục tiêu điểm đạt điểm gần tuyệt đối hoặc tuyệt đối cho phần đọc hiểu ấy thì không thể thiếu một trong ba cái yếu tố đấy được nhá. Một là kiến thức lý thuyết, hai là phương pháp làm bài và ba là việc luyện tập thường xuyên. Ừ, nhớ chưa? Rồi, đấy. Đồng ý. Thì cả ba cái nội dung đấy chúng mình sẽ đều thực hiện ở trong một khóa học mà lần đầu tiên học Văn Chị Hiên cho ra mắt luôn chính là khóa học đọc hiểu. Thì khóa học này đặc biệt ở chỗ là học phí vô cùng ưu đãi. Có 10 buổi nhưng mà các bạn sẽ chỉ đăng ký với khoảng 159k cho 10 buổi học thôi. Và học qua video, nghĩa là các em lúc nào rảnh các bạn vào xem và chúng ta học không bị gò bó gì cả, hoàn toàn chủ động, hoàn toàn tự giác, mà học phí thì ưu đãi nữa. Và ta thực hiện với cả ba yếu tố cần thiết nhất cho phần đọc hiểu nhé một là kiến thức lý thuyết này hai là học về phương pháp trả lời này và ba đó là luyện tập với các đề cụ thể này nhớ chưa ok chưa ạ nhá đấy thì các bạn lưu ý và nhớ nắm bắt thông tin về khóa học đọc hiểu này khóa học mà tất cả chúng mình khi mà bạn nào đang yếu hoặc là đang cần trau dồi phần đọc hiểu đều có thể tham gia bởi vì chị nghĩ học phí không thể nào ưu đãi hơn được nữa rồi nhá học phí không thể nào ưu đãi hơn được nữa rồi chỉ 159 k cho 10 buổi học thôi các em thử tính mà xem ừ, đấy nhá rồi ok không ạ à có bạn chia sẻ nhiều khi em đọc câu trích ở ở TDND là gì nhỉ nhiều khi hiểu nhưng không diễn đạt được thoát ý thì làm sao để cải thiện ạ à? đó chính là câu chuyện của việc luyện tập đấy đúng không mình phải tìm bằng được làm sao ra những cái từ phải nói đúng được và diễn đạt được đúng cái ý nghĩ của mình thì ví dụ nhá ví dụ này là em đã nắm chắc phương pháp ở trường hợp này rồi em biết là biện pháp điệp ở đây là có tác dụng nhấn mạnh và em cũng hiểu được cái nội dung cần nhấn mạnh là gì rồi nhưng em không biết đến cái từ mâu thuẫn này này đúng không ạ em không biết đến cái từ mâu thuẫn này em không biết đến đến cái việc là nhấn mạnh sự mâu thuẫn ở đây đấy đúng không thì việc mà em luyện tập nhiều này em ở trong nhiều trường hợp khác nhau thì em cũng sẽ được trau dồi về cái kỹ năng sử dụng từ ngữ làm sao diễn đạt cho thoát ý còn cái việc mà trong mỗi đề chúng ta làm nào để thoát ý để diễn đạt được đúng ấy thì không thể nào có công thức được rồi đúng chưa ạ nhá nên trước tiên là ta xác định đúng xem là cái mong muốn của mình ở đây là mình đang muốn nói ra điều gì mình đang muốn diễn tả điều gì rồi ta cố gắng tìm những từ chính xác nhất để diễn tả cho điều đấy ok chưa nào nhá ừ. chị ơi làm sao để biết được nội dung của một biện pháp tu từ nào đó để suy ra tác dụng vậy chị thì ờ, chắc là ở đây bạn quốc huy vừa mới vào đúng không thì cái phần tác dụng về mặt nội dung này này em xem lại kiến thức lý thuyết về các biện pháp tu từ nhá thì nó sẽ luôn có các cái từ khóa tương ứng với tác dụng về nội dung Ok chưa? Ví dụ như biện pháp điệp và biện pháp liệt kê ấy, thì uh, thường là nhấn mạnh hoặc tô đậm hoặc là làm rõ cho cái nội dung được điệp lại hoặc cho cái nội dung được liệt kê đấy. Đấy, thì trước đó ấy, cái phần đầu của phần phát trực tiếp này chị cũng đã nêu ra một vài các cái từ khóa liên quan đến các biện pháp tu từ phổ biến rồi. Em có thể xem lại và để kỹ lưỡng nhất ấy, thì em có thể ôn lại những cái kiến thức lý thuyết về biện pháp tu từ những kiến thức này cũng được ôn lại ngay trong buổi học đầu tiên của khóa nghị luận à, của khóa đọc hiểu luôn đấy cả một buổi học chúng mình chỉ ôn về biện pháp tu từ thôi đồng ý không nhá rồi đấy thì đấy là tác dụng về mặt nội dung bây giờ tiếp tục nhá tiếp tục chưa hết mặc dù là nhìn khá dài rồi nhưng mà chúng ta có thể khai thác được cả về tác dụng về mặt nghệ thuật của phép điệp ở đây nữa ừ. thế thì phép điệp sẽ có tác dụng trong mặt tạo nhịp điệu nhưng mà để xác định được nhịp điệu gì thì em cần đọc đi đọc lại những câu văn được điệp lại đấy. Xem xem là nhịp điệu ở đây là da diết, nhẹ nhàng hay là cái sự chắc chắn, rắn giỏi, cứng cỏi. Đúng không? Đấy, thì ở đây chúng ta đọc nhé. Ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối, nhưng lại không muốn luyện tập để đạt được nó. Ta muốn thành công trong sự nghiệp, nhưng lại tự nhủ giá như có cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo kỷ luật. Thế thì cái phép biệt cấu trúc ở đây ấy còn có tác dụng về mặt nghệ thuật đó là gì ạ? Tạo nhịp điệu. của sự chắc chắn. Đúng không ạ? Nhá. muốn Những cái lời khẳng định rất là đanh thép đấy Đúng chưa? Những lời khẳng định rất chắc chắn, rất đanh thép về sự mâu thuẫn giữa ước muốn tốt đẹp của mỗi người với cả thực tế suy nghĩ của họ. Đấy, đúng không ạ? Nên tác dụng thứ hai là tạo nhịp điệu về sự chắc chắn, về sự cứng rắn cho những câu văn này. còn biện pháp điệp trong những vần thơ ấy, thì thường là sẽ tạo nhịp điệu da diết nhịp nhàng đồng ý chưa rồi tiếp tục nhá đấy là tác dụng về mặt nghệ thuật xong xong hai cái tác dụng đầu tiên đúng không bây giờ này vậy phép điệp ở đây còn có tác dụng trong việc thể hiện tư tưởng tình cảm gì của tác giả nhỉ ừ, tác giả nhấn mạnh điều này để làm gì là mong muốn chúng ta uh, nhận thức về điều gì đúng không? Đấy, thế thì tác dụng thứ ba này, đúng không ạ? Nhá, tác dụng thứ ba đó là phép điệp ở đây nhá. Nêu ra đến hai lần cái sự mâu thuẫn, nêu ra đến hai lần là con người ta muốn một đằng nhưng mà lại nghĩ một nẻo ấy. Điều đó cho thấy là tác giả trước tiên là có sự am hiểu. Đúng không ạ? Nhá, cho thấy sự am hiểu của tác giả về thực tế đời sống và à ở đây bên cạnh việc cho thấy những cái sự am hiểu của tác giả tác giả hiểu được rằng là luôn luôn có những mâu thuẫn giữa ước muốn của con người và thực tế suy nghĩ của họ để rồi để rồi tác giả đem đến cho chúng ta những cái nhận thức về điều đấy đúng không ạ và đưa ra những lời khuyên đúng không ạ đưa ra những thông điệp tích cực thế nên ở đây cho thấy sự am hiểu của tác giả về thực tế đời sống và à giúp bạn đọc có thêm những nhận thức đúng không ạ các em tự bổ sung ở đây nhá chị không sang trang mới nữa giúp bạn đọc có những nhận thức đầy đủ rõ ràng về ước muốn và những mong muốn trong thực tế của mình Nhớ nha, chúng ta sẽ không nêu ra những cái nội dung mà không nằm trong biện pháp này. Ví dụ như tác giả ở đây thì không có nêu ra thông điệp nào cả. Tác giả không bảo là chúng ta hãy làm gì, chúng ta nên làm gì cả. Chỉ đơn giản biện pháp điệp ở đây là cho thấy tác giả biết được rằng ta hay muốn một đằng nhưng lại nghĩ một nẻo. Thế thôi. Thế nên nó thể hiện tư tưởng gì của tác giả? À, thể hiện sự am hiểu của tác giả. Và thứ hai là từ đó thì đem đến cho chúng ta nhận thức về điều này Đúng không? Nhận thức trực tiếp về cái điều này thôi. Chứ không phải là tác giả đưa ra lời khuyên gì ở đây cả. Những cái đấy là không liên quan. Đúng chưa ạ? Không có đường nêu ở trong cái ngữ liệu này. Thì các bạn lưu ý nhá. Nhớ chưa? Đấy, thì đấy là một cái bài tập thực hành cho chúng mình khi mà trong buổi ngày hôm nay chúng ta ôn lại về biện pháp tu từ. Và các em ơi, với các dạng câu hỏi khác của phần đọc hiểu, chúng ta đều có thể có những phương pháp trả lời kiểu như thế này đấy nghĩa là chúng ta sẽ hạn chế cái việc tùy cơ ứng biến mà thay vào đó là việc ta vận dụng phương pháp một cách linh hoạt ví dụ là cứ với câu hỏi về xác định kiểu câu thì chúng ta làm như thế nào hay là cứ với câu hỏi về xác định phép liên kết và tác dụng của phép liên kết thì ta làm như thế nào có lưu ý gì hay không hay cứ với câu hỏi về nội dung của văn bản thì ta trả lời như thế nào hay cứ với câu hỏi về em hiểu như thế nào về nội dung này rồi là cái dạng mà em đồng tình hay không đồng tình ấy tất cả các dạng câu hỏi đọc hiểu chúng ta đều có phương pháp trả lời để hạn chế cho việc các em phải tùy cơ ứng biến để rồi cùng là một dạng đề nhưng đề này thì được điểm tối đa đề kia thì lại mất nguyên nửa điểm mất rồi không hiểu sao đúng không ạ chị biết là cái cảm giác đấy nó rất là khó chịu ví dụ nhá đề này hỏi về biện pháp tu từ em làm rõ ràng được điểm tối đa luôn nhưng mà sao một đề khác cũng hỏi biện pháp tu từ chẳng hiểu sao lại được có 0,5 trên một điểm rất là bứt rứt và rất là lấn cấn thế nên là ở, ờ, ở đây ý, chúng ta hãy tìm hiểu để nắm bắt được về phương pháp trả lời những câu hỏi đọc hiểu nhá đồng ý chưa để mình vừa tùy cơ ứng biến nhưng mà tùy cơ ứng biến một cách thông minh linh hoạt và chắc chắn thì tất cả những cái phương pháp đấy đừng quên nhé là đều có đầy đủ qua tài liệu và qua các video bài giảng của khóa học đọc hiểu một khóa học mà chúng mình học hoàn toàn qua video thôi em hoàn toàn chủ động hoàn toàn tự giác mà học phí thì vô cùng ưu đãi chỉ khoảng chưa đến 20.000 cho một buổi học đâu Thế nên là các em tìm hiểu thông tin về khóa học này và nhanh chóng đăng ký tham gia để được áp dụng ưu đãi học phí nữa nha. Đồng ý không nào? Rồi, còn buổi học ngày hôm nay của chúng mình sẽ dừng lại tại đây với một phần kiến thức nho nhỏ trong phần đọc hiểu. Mong rằng là cũng đã có thể chia sẻ thêm được đôi chút để giúp các em tự tin hơn với dạng câu hỏi này. Và chúc cho tất cả chúng mình sẽ đều được điểm tối đa, đều được điểm thật cao cho phần đọc hiểu của mình nhá. Đồng ý không nào? Ừ, rồi, chị sẽ gặp lại chúng mình ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Còn bây giờ thì Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Bye bye!